bắt cá rồi các bạn nhé được một chú rô đồng này các bạn này được một chú rô đồng nhé các bạn được một em à, râu đồng các bạn ạ bằng hai đầu ngón tay luôn thời tiết lạnh nên là câu cá hơi khó các bạn nhé tiếp tục phao lại nháy các bạn nhá bắt đầu cá cắn các bạn bắt đầu cá cắn này các bạn thấy chưa bắt đầu các bạn ơi bắt đầu lại một chú đô đồng nữa các bạn đây một chú rô đồng nữa các bạn ơi được hai chú rô đồng rồi nhé hôm nay thời tiết nó lạnh thế nào hay sao các bạn nó không uh, bắt mùa mấy hai chục đô đồng rồi các bạn ạ hai đầu ngón tay luôn hơn 2 tiếng đồng hồ rồi các bạn ạ hơn 2 tiếng đồng hồ mới được à, hai chú cá đô đồng này họ giàu họ câu uh, cá to mình nghèo thì mình câu cá bé các bạn ạ hôm nay thời tiết nó lạnh thế nào các bạn câu cá không bắt mùi các bạn ạ thì mình cũng câu ờ, hơn 2 tiếng rồi mới được ờ, hai chú rô đồng các bạn ạ người ta có câu là nhà giàu câu cá to mình nghèo câu cá bé rô phi thì ra cá rô đồng các bạn ạ thế nên mới đau <laughs>